dạ. bây giờ điểm mạnh của em là gì dạ ca hát anh ca hát hả? em thích nhất là thể loại nhạc uh, bolero đâu hát bài nó làm nhẹ thử nhàng câu lãng mạn thôi con đường xưa em đi vang lên mái tóc thề ngõ hồn dần tái tê ừ. quá dữ anh làm thơ vũ quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi Tiếp luôn. mấy mùa trăng vu quy vì mưa gió không về lối mòn anh bước đi có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe chỉ còn em với anh quá dữ quá dữ quá Ủa? dữ nấu bếp giỏi mà hát giỏi nữa giờ cô gái hát đối đáp thử coi sao dạ em hát một đoạn đoạn bóng đò cầm ngang bến sông biết anh sang lòng em vui thầm viết bài thơ trên giấy qua mang tiếng yêu gửi trao tình em thầm mong ông ta sẽ mối để cho hai đứa mình gần nhau hẹn mai đông qua xuân tới đón em về cho trọn tin anh được trời ơi cặp đôi này được nghe cái cặp mày về mà kẹt quá đi hát đám cưới cũng được ha <laughs> bây giờ á là hai hai đứa mình có kiếm bài nào hát chung thử được không hợp anh thấy giọng đi cũng ngọt á không giọng bolero với giọng này là hợp rồi bolero thích bắt bài gì anh em thường hát nhạc dân ca nhiều hơn còn bolero thì biết mấy bài nhạc nữ không mà không có biết bài song ca em biết bài uh, sầu tím thiệp hồng không em dạ chắc cũng thuộc sơ sơ rồi chơi sầu tím kịp hồng chiều tím không mây đường cũ bước lần về mà tìm dây giấc đau nhiều đêm ngắm hoa mà ước duyên mình đẹp đôi pháo hồng nhuộm tiếng đường lá thư chậm rơi từng lá nghe buồn Tưởng bước ai tìm về Mở rộng vòng tay Đón anh nhưng nào thấy Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho quay Mời bạn nữ bước ra sân khấu Chào chị Rồi mời bạn ngồi Mời bạn nam Rồi đi bạn rồi, đã ổn định chỗ ngồi, mời bạn nữ giới thiệu Mình tên là Nguyễn Thị Mỹ Như Mỹ Như Em ha 34 tuổi, em đang kinh doanh online Em đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh Quê mình ở đâu? Ở Bình Dương chị Rồi, mời bạn trai giới thiệu Dạ, em tên Nguyễn Ngọc Phi Năm nay em 36 tuổi à, Em là người thành phố Hồ Chí Minh luôn Hiện tại em đang công tác bên Làm, làm gì bên em? nhà hàng khách sạn chị em là bếp trưởng điều hành bên uh, nhà khách sạn đó chị à bếp trưởng nấu ăn rất ngon ha bên 36 bên 34 hả đẹp ạ à. 34 à được đó rồi à, mình giới thiệu một chút xíu về ờ, điểm mạnh điểm yếu của mình cho bạn trai nghe đi như à, điểm mạnh của em là vui vẻ hòa đồng trước em làm ngân hàng thì em là một nhân viên kinh doanh rất là giỏi à dạ. làm ngân hàng mà nghĩ về nhà bán hàng online dạ lý do tại sao tại em thích tự kinh doanh à, hơn à. mình đang kinh doanh mặt hàng gì em đang kinh doanh trang sức ạ à trang sức dạ wow. bán hàng online nhiều khi lương nhiều hơn ngân hàng đó nha đừng có đùa còn uh, những cái điểm yếu của mình là điểm yếu gì à, điểm yếu của em là không có thích nấu ăn và cũng hơi nóng tính một tí xíu vậy là ai nấu cho mình ăn thực ra thì em nấu ăn thì em nấu được mà tại vì em không có thích nấu nên em ít nấu thôi công nhận thấy uh, giống như trời xuôi đất khiến đó nha bên kia là không thích nấu ăn gặp ngay cái anh này là rất thích nấu ăn đầu bếp nữa chứ mấy ghê trời công nhận trời xui đất khiến hay thiệt á <laughs> em học nấu ăn từ năm bao nhiêu tuổi Dạ em vào nghề là năm nay cũng gần 20 năm rồi anh Wow Quá dữ luôn Xuất Vậy là khỏi lo rồi ha dạ. Bây giờ điểm mạnh của em là gì? Dạ ca hát anh Ca hát hả? Em thích nhất là thể loại nhạc là bolero Đâu hát bài nó Làm thử nhàng câu lãng mạn rồi con đường xưa em đi vang lên mái tóc thề ngõ hồn dần tái tê quá dữ anh làm thơ vũ quy khách qua đường lắng nghe chuyện tình ta đã ghi tiếp luôn mấy mùa trăng vu quy vì mưa gió không về lối mòn anh bước đi có nàng hoen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe chỉ còn em với anh quá dữ quá dữ quá Được. dữ nấu bếp giỏi mà hát giỏi nữa giờ cô gái hát đối đáp thử coi sao dạ em hát một đoạn Bóng đò cặp ngang bến sông Biết anh sang lòng em vui thầm Viết bài thơ trên giấy qua Mang tiếng yêu gửi trao tình em Thầm mong ông tơ sẽ mối Để cho hai đứa mình gần nhau Hẹn mai đông qua xuân tới Đón em về cho trọn tình anh được trời ơi cặp đôi này được nha cái cặp này về mà kẹt quá đi hát đám cưới cũng được ha <laughs> bây giờ đó là hai hai đứa mình có kiếm bài nào hát chung thử được không hợp anh thấy giọng đi cũng ngọt á không giọng bolero với giọng này là hợp rồi bolero thích bắt bài gì anh em thường hát nhạc dân ca nhiều hơn còn bolero thì biết mấy bài nhạc nữ không mà không có biết bài song ca em biết bài à, sầu tím thiệp hồng không em Dạ chắc cũng thuộc sơ sơ Rồi chơi sầu thím kịp hồng Chiều tím không mây Đường cũ bước lần về Mà tim dây giấc đau Nhiều đêm ngắm hoa Mà ước duyên mình đẹp đôi Pháo hồng nhuộm tiếng đường lá thư chậm rơi từng lá nghe buồn buồn tưởng bước ai tìm về mở rộng vòng tay đón anh nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho quay được tôi thấy gặp này được rồi đó nha nãy giờ em có thuận lợi rất nhiều rồi đó ha hát hay nè rồi à, đầu bếp giỏi nữa nhưng mình có một cái tật xấu hay điểm yếu gì không để mình à, nói cho cô gái biết luôn em sợ nhất là chuột và em ghét nhất là chuột tại trong ngành bếp thì em không thích những cái con đó riêng em thì là em à, mũi của em bị dị ứng với lại lông chó lông mèo anh à. thì em không thích nói chung là không phải không thích nhưng mà tại vì em dị ứng á cho nên à, em không có gần gũi với con vật đó được coi như là ghét chó không thích mèo ờ, rồi chuột. bạn gái có nuôi con gì trong nhà không dạ em nuôi thỏ thỏ chuột ủa mấy con thỏ bốn con bốn con thỏ thỏ được không em đừng có thấy nữa. đừng có thấy ta nuôi về làm vài món kỳ lắm <laughs> được anh rồi bây giờ mình nói chuyện về à, tình trường cho hai bên hiểu nhau đi bên đây à, như trải qua mấy mối tình rồi như dạ em chưa trải qua mối tình nào em có một em chỉ có một mối tình đơn phương năm lớp 10 thôi à. cũng có muốn tìm hiểu thử nhưng mà gặp một hai lần em không có ưng người lý do sao không chị chưa em cũng rất là dễ thương lý dạ, nào mà bao nhiêu em kén quá chị em kén là kén làm sao ví dụ em, em tại vì ờ, lúc năm lớp 10 cũng cái chuyện đó cũng xảy ra một vài vấn đề chuyện đó cái, chuyện gì vậy em cái cái cái cái, cái mối tình đơn phương á của em á đơn uh, phương thôi mà mà lúc lớp 10 thì mới có 16 nhưng mà tuổi. em sau đó em quyết tâm là em nói em không thích ai trước nữa hết cái mối tình đơn có... phương nó kéo dài bao lâu khoảng nửa năm á chị có nửa năm đơn phương nửa năm em em em mà em dạ. nói cái chuyện đó gì đó làm em <laughs> giống như chuyện đó làm em sốc hả nó cũng có sốc vậy xong rồi à, em giống như là cũng mới lớn mà nên là xảy ra cái chuyện gì đó thì mình chuyện gì đó là chuyện gì đó ý, ý là ta. sao tại em nghe bạn gái của em nói là cái bạn đó đi đính chính với người khác là không có thích em nhưng mà bạn đó lại lén tặng thiệp cho em bạn đã tặng trước à. xong rồi em em sốc xong cái em mới nói là em không thích ai trước nữa hết giờ Trời ai thích ơi, em mình. Dạ, cái chuyện đó là chuyện đó đó chuyện hả đó dạ. sốc hàng lắm chuyện nó bình thường thôi mà làm sốc như vậy mà con nít mà có học lớp 10 hả nhát anh ơi trời dạ. ba bốn tuổi trẻ tưởng đâu 24 chứ <laughs> không mình trẻ trẻ lắm nhưng mà vậy mà nó chưa có mối tình nào thấy lạ không ai để ý không ai cua em, em. nhưng mà từ đó tới ra em không thích đàn ông luôn hả em không có cảm tình như ngày trước nữa giống như là ngày trước thì em thấy nó vô tư lắm còn bây giờ thì nhìn ai em thấy cũng giống như là không có ngây thơ như ngày trước nữa cái lúc mà em quen anh đó đó dạ. anh có nắm tay gì em chưa dạ không em em yêu đơn phương thôi chưa có gặp chưa có nắm tay gì luôn chưa có nói chuyện luôn có nghĩa là tới giờ ba bốn năm là chưa có hôn ai chưa nắm tay ai luôn hả em có thử quen một vài lần nhưng mà gặp được một hai ngày cái là em thấy không hợp à. có thử hôn không dạ, dạ, dạ, dạ chưa hả nghe hôn mắc cỡ trời còn trong trắng <laughs> mỗi này được á anh hỏi thiệt em nha dạ thấy đàn ông em có cảm giác gì nữa không có có nhưng không? mà chỉ một vài người thôi người nào mà em cảm giác được em tả thử người đó coi giống bên đây không <laughs> cũng đẹp trai á cũng được không có gia trưởng người có có tài á người này có tài rồi đó Trời, đầu bếp hai chục ừ, năm rồi đó em có tài thôi có ước mơ lớn ước mơ lớn người ta sẽ mở nhà hàng mở quán ăn mở tất cả những gì họ mở được dạ. gì nữa cao khoảng ờ, một m sáu được cân nặng thì em chưa biết không càng nặng càng tốt đi được không <laughs> em không biết anh thấy nãy giờ là anh à, ngồi anh suy nghĩ anh cười giống chiếm chiếm thấy dễ thương lắm nghe bên đây chưa có mối tình nào thì thích thôi bây giờ ảnh thì sao tình trường mình như thế nào trước đây em cũng trải qua nhiều mối tình rồi nhưng mà <laughs> chính thức thì là hai mối tình rồi mối tình gần nhất của em đây là được à, gần 3 năm em quen người đó ở dưới cần thơ yếu tố công việc của em thì khác với những cái ngành nghề khác thì em cũng à, lãnh bếp này em làm cũng hai chớp anh về cái vấn đề mà địa lý cái người ở dưới thì ừ. làm việc ở dưới còn em làm trên đây quen thời gian cái địa lý mà cảm thấy không ổn thì tụi em dừng lại tức là xa mặt cách lòng đó dạ chào chị dạ chào anh thôi giờ bỏ qua đi ha dạ bây giờ cô bên kia á, là thấy cô hiền từ nãy giờ em cảm giác cô ấy là người thế nào theo giọng nói thì em thấy người đó nói chung là hiền dịu về công việc thì em nghĩ người đó có tính cầu tiến đang là về kinh doanh online thì cũng là hợp với hướng của em tại vì thời gian sắp tới em cũng muốn ờ, cũng muốn kinh doanh về vấn đề ăn uống đúng rồi em về nấu cổ bán online bây giờ mình có ý định phát triển kinh doanh mình sao không vì cô này cô muốn những người có ước mơ lớn ước mơ của bạn là gì em muốn mở một cái uh, cửa hàng ăn uống riêng cho em à. tại em về uh, Âu Á thì em em em rành Âu Á luôn dạ như là bán nhiều những món món snack á hay là những cái món như là của người Việt truyền thống mình như là phở hay là hủ tiếu bò kho đồ nọ là, là mình làm được hết nước uống nữa thì nó tới nhất nước gì cơm thì em mở ừ, theo cái ngành nghề của em luôn á chị mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào chị dù cao thì một m năm mươi lăm đổ lên chị biết lắng nghe chia sẻ ừ. về à, cuộc sống về trong à, công việc và điều quan trọng hết là em à, đặt yếu tố đầu tiên ở một người phụ nữ đó là chính là sự chung thủy chắc chắn cô này là cô chung thủy chung rồi thủy lắm em thấy mối tình đầu mà yêu không được cái ở không luôn tới giờ đó mình lấy vợ về mình ở đâu nhà em ở thành phố luôn ở chung với lại bố mẹ mẹ em mất rồi còn lại còn có bố em chịu làm dâu không em tìm hiểu được thì cũng được chị được chị thấy là cặp đôi này là xứng rồi đó thấy rất là đẹp đôi luôn á bây giờ mình hỏi thêm ý kiến của người thân hôm nay em đi với ai như em đi với mẹ à, dạ, dạ chào, chào cô bạn. Tôi uh, xin kính chào uh, hai MC uh, Quyền Linh và Cát Tường dạ. Hai MC dễ thương Hồi nãy giờ thêm thì, thì thấy thì bạn trai được đứng đắn chững chạc rồi thì thấy rồi rất là đẹp đôi thôi giờ mà mẹ mong là con đừng kén chọn nữa <laughs> chắc được rồi đó kén dữ lắm làm may rất là nhiều hiện tại giờ ở ở sớm ở quê vẫn là còn người làm mai mà cứ gặp chừng hai lần với ba lần cái là không biết làm sao mà về là dứt quyết không gặp nữa ba mẹ cũng lớn tuổi rồi cũng mong con có ổn định thật sự là thấy là được đó à, bạn trai à, tương lai sau này của con là thương con mẹ mẹ nhiều là là yeah. Dạ. nói ngay à, con mẹ là chưa có gia đình sống thoải mái quen rồi nhiều khi à, có rơi sót thì mong con à, thương yeah. Dạ. như được nhiều bác mẹ ở đây là <laughs> rất thấy xúc động <laughs> dạ đến được chương trình ở đây là một cái duyên cái phần tiếp theo thì à, con cũng hy vọng là con tiến xa con đến với chương trình là với tinh thần là nghiêm túc con cũng hy vọng bác à, để cho con tìm hiểu để à, tiến tới <laughs> hôn nhân năm nay con cũng lớn tuổi năm nay cũng ba mươi mấy rồi dạ cảm ơn bác bạn trai hôm nay mình đi với ai nè dạ em đi với lại hai người gì đồng nghiệp và ông anh kết nghĩa chị dạ chào xin dì. chào à, anh Nguyễn Linh với à, chị Cát Tường tôi là dì của à, cháu Phi từ giờ mẹ nó cũng mất rồi thành ra tôi làm gì tôi cũng lo cho nó nếu mà nó gặp được người mà hợp lý hợp ý tình nó mở thành đôi đấy thì tôi cũng đỡ lo phần nào dạ thay tôi thấy thì ờ, cái bạn nữ này nhìn cũng dễ thương hai đứa nó cũng vừa với nhau thấy cũng xứng đôi vừa lứa thành nó tôi cũng mong sao cho tụi nó nó, nó, nó hẹn hò nếu mà hợp thì nó tiến tới để cho cho gia đình nó nó, nó có tin vui hơn dạ à. dạ cảm ơn gì ạ dạ. chào Bây giờ là giờ phút ờ, quan trọng để cho hai bạn kéo cái hàng rào ra để hai bạn gặp nhau và trò chuyện với nhau đó, hàng rào trái tim bắt đầu mở có món quà muốn gửi tặng em cái ấn tượng đầu tiên của anh đối với em thì ngày hôm nay em mặc cái à, bộ đồ này rất là đẹp cảm ơn anh anh cảm thấy uh, à, nói chung là mến bà xưa câu thì à, phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng anh thì hiện tại cũng ờ, cũng chưa phải là chủ cũng đi làm như người ta nhưng mà riêng bản thân anh á lập trường anh rất là vững thời gian sắp tới nếu mà thực sự anh có gia đình anh khẳng định là anh sẽ là một người chồng tốt và một người cha tốt em cảm ơn anh à. qua những gì anh nói thì em thấy là anh cũng là mẫu người của gia đình cũng giống như cái em mong muốn em thấy anh cũng dễ thương cũng chững chạc cái ngành nghề của anh là trong ngành hàng khách sạn khi anh bước lên đây á, là anh xác định tìm kiếm cho mình một mái ấm gia đình trong vòng một tuần thì à, mình sẽ hẹn nhau thì à, cà phê hay là thậm chí chỗ đó có ăn uống thì mình vừa ăn uống vừa nói chuyện luôn tại anh làm bên là nhà hàng mà về cái vấn đề mà lãng mạn với lại hẹn hò địa điểm hẹn hò thì cái điều đó em khỏi phải lo anh có nhiều lắm <laughs> dạ cho em hỏi là nếu như mà em đang ở bình dương á khoảng một tháng nửa tháng em lên một lần thì có sao không anh em kinh doanh ở đây em có nhân viên ở đây làm em về bình dương á em thích sống với ba mẹ nên là em cũng hay về bình dương mỗi tháng em lên đây một lần hai lần mình về mình thăm bố mẹ mình là chuyện bình thường thì nếu mà có dịp thì anh cũng muốn đi về dưới để tìm hiểu luôn dạ <laughs> em có thích ăn món gì hỏi anh biết nấu không em thích dạ, ăn món dạ, gì? em dễ ăn lắm anh anh chuyên về món tây nhiều mình đi làm là làm suốt tuần luôn hay sao một tuần thì em sắp xếp em thể nghỉ một ngày à. nhưng mà riêng về ngày thứ bảy chủ nhật thì cái đó thì nói chung là hên xui tại vì ừ. cái ngành nghề của em ngày thứ bảy chủ nhật thì hơi bị đông thường thì anh làm buổi tối hay là ban ngày anh thường thì anh làm buổi tối em quan điểm tình yêu của hai người như thế nào quan điểm của anh là như thế nào quan trọng nhất của anh đó chính là sự chung thủy không phải của em mà luôn cả anh luôn anh có hút thuốc không anh hả có một ít à. đi xã giao với bạn bè nên hút vài điếu thôi tại em không có thích hút thuốc bỏ được không dạ được anh hứa với cổ hứa tôi chi <laughs> về những cái à, thuốc lá thì nó ảnh hưởng tới vấn đề sức khỏe nhiều dạ. thì khi mà xác định là có vợ con thì những cái đó mình nên bỏ cái gì giữ thì giữ bỏ là bỏ có dạ. điều rất là quan trọng mà đàn ông là hay bị cái này lắm tức là đàn ông đôi khi muốn con trai hoặc con gái mà vợ đẻ hoài là không được là bắt đẻ hoài luôn thì hôm nay mình rõ ràng cái chuyện đó luôn ha dạ em hỏi đi dạ anh có nhất thiết phải có con trai không anh anh thì nói chung là con trai con gái gì cũng được nhưng mà riêng anh á thì anh là thích con gái hơn à. ví à? dụ như đẻ hoài không được con gái thì sao chuyện trai cũng được mà anh ừ đó nhưng mà Nó trước tiên em muốn là một đứa trước để cho cái kinh tế của mình nó ổn định xong mới đầu mình mới tính tiếp thêm hiện tại thì cứng từ ban đầu của anh á về em thì anh rất là thích em thì à, ngày tháng sau này á, thì mình tìm hiểu những cái khuyết điểm về cái ưu điểm thì ai cũng phải có hết thì anh cũng hy vọng là những cái à, cái ưu điểm của anh sẽ bù lại cái khuyết điểm của em <laughs> còn cái uh, khuyết điểm của anh thì <laughs> em sẽ lấy cái ưu điểm của em em bù lại cái khuyết điểm của anh là hai hai mình là ok dạ có ơn anh <laughs> hai bạn suy nghĩ thật kỹ nha nếu trái tim mình thật sự có rung động với đối phương thì chúng ta bấm nút bấm nút là để hẹn hò và tiến tới hôn nhân chúng ta không phải bấm nút để làm bạn đi uống cà phê suy nghĩ thật kỹ nha một 2 3 Hết, thời, thời gian. gian Ồ Đẹp đôi đấy Này Cô gái này chưa hôn lần nào nha Dạ bác cho con <laughs> Hôn thầy gái Cho con Cho cười khoái là hôn má khoái lắm không đi dạ